sâu cỏ gió lòng người nóng cạn theo bè theo bàn cỏ như biển sông như áo nấu sông nhuộm màu mưa nặng anh đi xa rồi miền quê buồn lắm bến xưa thuyền vắng heo mòn dòng sông anh đi xa rồi lại cũng